Vì sao nói người sĩ diện không bằng người có bản lĩnh Sĩ diện ở một mức độ nhất định Nếu như xuất phát từ danh dự của bản thân Cũng không có gì là sai Ai chẳng muốn được người khác xem trọng Nhưng nếu đến mức ra vẻ hào hán Sĩ diện sẽ trở thành một loại gánh nặng Đó chính là chết bởi sĩ diện Sống như vậy chẳng phải khổ lắm sao mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những câu chuyện trong video ngày hôm nay để qua đó phần nào hiểu hơn về thế nào là sĩ diện của một người. Thời xưa có một chuyện cười, có một học trò trong nhà rất nghèo nhưng lại rất sĩ diện, anh ta luôn sợ mất thể diện mà đành phải làm ra vẻ hào phóng, chưa bao giờ nói trong nhà thiếu tiền. Có tên trộm cho là y thật sự giàu có, một tối nọ đến nhà ăn trộm lại phát hiện ra trong nhà ngoài bốn bức tường chẳng có thứ gì đáng giá, bèn chửi rủa. Suối quẩy, ra là tên nghèo kiết xác. Người học trò nghe thấy, vội vàng mò ở đầu giường ra mấy văn tiền, đuổi theo ăn trộm nói. Là ngươi tới không đúng lúc, cầm lấy tiền này đi đi. Nhưng mà ngươi ra ngoài để lại cho ta chút thể diện, tuyệt đối đừng nói là nhà ta nghèo rớt mồng tơi đấy. Sĩ diện là đặc điểm của người Trung Quốc. Triết gia người Anh sổ nói, bệnh sĩ diện của người Trung Quốc thường làm cho người nước ngoài cảm thấy lố bịch. Ai cũng đều muốn giữ mặt mũi, thậm chí cả một ăn mày thấp hèn cũng như thế. Nếu như bạn không muốn vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức của người Trung Quốc, vậy thì đừng làm cho họ bị mất mặt, bằng không bạn chính là đang làm nhục họ. Thật ra, sĩ diện ở một mức độ nhất định nếu như xuất phát từ danh dự của bản thân cũng không có gì là sai. Cái gọi là người cần thể diện, cây cần vò, ai chẳng muốn được người khác xem trọng, thậm chí thường xuyên ngưỡng mộ. Nhưng nếu đến mức ra vẻ hào hán, sĩ diện sẽ trở thành một loại gánh nặng, đó là chết sĩ diện, sống khổ thân rồi. Người ở cảnh giới càng cao càng không quan tâm sĩ diện, người cực kỳ sĩ diện thường là vì nội tâm mềm yếu, không tự tin, cho nên mới cần dùng thể diện để chứng minh bản thân, mà người có nội tâm mạnh mẽ thường không để ý quá nhiều nếu bị mất mặt. Cổ đại có một câu chuyện khác, hai người nọ đi cùng nhau. Người thứ nhất nhìn thấy phía trước có một cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá đi tới, liền nói với người thứ hai, chủ nhân của cỗ kiệu này là bạn thân của tôi, Y mà nhìn thấy tôi thì nhất định sẽ hạ kiệu thi lễ Nhưng tôi không thích thấy người sang bắt quàng làm họ Nên phải tránh đi Nói xong liền đến trốn ở cổng của một căn biệt phủ gần đó Không ngờ căn nhà đó lại là của chủ nhân trong cỗ kiệu Vị chủ nhân kia hạ kiệu Thấy có người trốn ở cổng nhà mình Rất tức giận quát Người ở cổng nhà ta lén lén lút lút làm gì đấy Sau đó hạ lệnh người hầu đánh đuổi ông ta đi Người kia nhìn thấy ông bạn mặt mũi sưng bầm hỏi Nếu huynh là bạn thân của ông ta Tại sao lại bị đánh đuổi thế này Ông ta trả lời Y trước giờ vẫn thế Hay trêu chọc tôi quen rồi Tìm mọi cách giữ lấy sĩ diện Cuối cùng thường ngược lại bị làm cho mất mặt Nhân sinh ở đời Người thông minh coi trọng bên trong Đề cao bản thân từ trong tâm Làm cho bản thân ngày càng mạnh mẽ mà người ngu dốt thì coi trọng mặt mũi, theo đuổi bề ngoài, thường khổ không thể tả. Mặt mũi có thể là một gánh nặng trong lòng, càng để ý thì càng nặng nề, càng bị nó quản chế. Thể diện cũng không thực sự quan trọng, đừng quá quan tâm nó. Có một câu nói rằng, một người càng vô dụng lại càng bị ám ảnh bởi những thứ không quan trọng, lúc nào cũng muốn thể hiện lòng tự trọng to lớn của bản thân bởi vì ngoại trừ lòng tự trọng ra, người đó không còn cái gì khác. Cái mà chúng ta gọi là thể diện, đối với những người trẻ tuổi hai bàn tay trắng khát khao thành công, tự tôn quá mức thật ra lại là chướng ngại vật. Thực tế đối với một vài người yếu ớt nhạy cảm, tự tôn lại trở thành thứ vũ khí. Tự tôn lớn hơn tình yêu, thậm chí lớn hơn trời. Sự tự tôn mẫn cảm và hiếu thắng thật ra bắt nguồn từ tự ti nữ tác giả người Pháp Iosna đã từng nói Thứ dơ bẩn nhất trên đời không gì hơn được tự tôn Bởi vì có sự tự tôn, một người yếu ớt, tự ti, nhạy cảm và vô dụng có được cái cớ và vỏ bọc tốt nhất Tự tôn và sĩ diện quá cường điệu thật ra cho thấy chưa từng trải sự đời Bởi vì người có cảnh giới càng cao, càng không quan tâm nhiều đến mặt mũi, Mọi người tôn trọng tiêu chuẩn của một người là do nhìn vào bản lĩnh thực sự của người đó. Bởi vì càng bản lĩnh, địa vị mới có thể càng cao, cách nhìn nhận cũng không giống nhau. Thích sĩ diện và trịnh trọng là hai chuyện khác nhau. Có người trong cách đối nhân xử thế và sinh hoạt hàng ngày khá trịnh trọng và tỉ mỉ. Thứ nhất là vì muốn phù hợp với thân phận và giá trị của bản thân thứ hai là mong muốn có một cuộc sống tinh tế và chất lượng hơn. Nhưng quá sĩ diện và làm ra vẻ thì chỉ là ham mê hư vinh, khoác lác về bản thân, tìm kiếm sự chú ý, khiến chính mình mệt mỏi, có khi lại còn liên lụy người khác. Loại sĩ diện này có hại, sẽ làm con người đánh mất tâm trí, lầm đường lạc lối. Người thực sự có năng lực sẽ không mưu cầu danh lợi khua chiêng múa chống phô trương thanh thế. Bởi vì đã có bản lĩnh bên trong, sẽ không cần dựa vào thể diện để làm người khác xem trọng mình. Còn nếu vẫn chưa đạt tới điều kiện và mức độ nhất định, không nên ra vẻ là trang hào hán, nhất định sẽ rất mệt mỏi khổ sở, lại không thể trau dồi năng lực của bản thân, phí tất cả thời gian và công sức vào cái gọi là thể diện. Không có bản lĩnh sẽ không chỉ mất mặt khi phải cầu xin người khác, còn có thể bỏ lỡ mất người khiến bạn cảm động, thậm chí bỏ lỡ mất phong cảnh của nhân sinh. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Sống ở đời, muốn vui vẻ cần học cách thấu hiểu chính mình. Trong cuộc đời này, người chúng ta phải đối mặt nhiều nhất không phải ai khác mà là chính bản thân mình. Thế nhưng chẳng mấy ai thật sự thấu hiểu được bản thân khi gặp chuyện không ưng ý liền gục đầu ủ rột, tâm tình chẳng lúc nào yên ổn. Thực sự chỉ có hiểu thấu chính mình mới đạt được trạng thái an nhiên, tự tại. Khi thành công, chúng ta luôn đánh giá bản thân quá cao, cho rằng mọi thứ đều dễ dàng có được, thậm chí coi may mắn và cơ hội là một phần giá trị của bản thân mà vui mừng khôn xiết. Khi thất bại, chúng ta lại coi nhẹ bản thân, đánh giá thấp chính mình, coi khó khăn và bất lợi là sự bất tài mà từ đó không dám đối mặt với thử thách mới trong cuộc sống. Nhưng thực tế chính thái độ hèn nhát mới là thứ khiến chúng ta tự chôn đi cuộc sống tươi mới của chính mình. Vậy nên có thể hiểu thấu chính mình cũng là đang thừa nhận chính mình. Biết sự tài giỏi của bản thân ở đâu và sự thiếu hụt của bản thân ở đâu. Từ đó dễ dàng khắc phục được những khó khăn trước mắt thấu hiểu sự yếu đuối. Một người quá mạnh mẽ, bất kể xuất phát điểm có thuận lợi hay không thì nhất định vẫn sẽ chịu tổn thương. Người mạnh mẽ thật sự phải là người có thể hiểu được cách thể hiện sự yếu đuối. Con dao sắc bén là con dao biết che giấu mũi nhọn của mình. Bạn càng tỏ ra mạnh mẽ sẽ càng khó địch lại tập thể, không hiểu được sự yếu đuối sẽ không tránh được sự thù hằn ở khắp nơi, mà khi thù hằn quá nhiều thì sự mạnh mẽ của bạn có thể trở thành vũ khí đánh ngã chính bạn. Những thứ cùn trên thế giới này thật ra đều sắc bén. Người cứ mãi ép mình phải mạnh mẽ, thật ra chưa chắc là kẻ mạnh thật sự, mà chỉ đang cố che đậy cái yếu đuối của chính mình mà thôi. Hạt lúa khi chín sẽ tự rủ xuống, nếu không một cơn gió mạnh đi qua sẽ thổi gáy chúng, mưa sẽ làm chúng mục giữa, quả sẽ bay tới và lấp đầy cơn đói bằng những hạt lúa. Thực ra chỉ có những hạt lép trống không mới ngẩng đầu đung đưa trong gió. Thể hiện sự yếu đuối thật ra cũng đơn giản. Vào thời khắc quan trọng hãy biết lắng nghe ý kiến của người khác, đặt mình vào vị trí của họ để đối phương cảm giác được sự an toàn. Thể hiện mặt yếu đuối thật ra không phải là thỏa hiệp mà là lùi một bước để thực hiện được mục tiêu nhanh hơn thấu hiểu cách buông bỏ. Vạn vật trên thế giới có mất đi mới có đạt được. Từ bỏ danh lợi sẽ đạt được thản nhiên. Từ bỏ tạp niệm sẽ đạt được vô tư. Từ bỏ hận thù sẽ đạt được vui vẻ. Từ bỏ quá khứ sẽ đạt được sự trưởng thành. Cuộc đời là một quá trình không ngừng lựa chọn, không ngừng từ bỏ. Hãy đặt phiền não xuống và gửi gắm hy vọng trong tim phẩm là làm chuyện gì cũng hãy giữ tâm thái điềm đạm một chút. Làm người không cần quá tính toán, cũng không nên quá khắt khe. Khi tất cả những bụi bặm trần thế lắng xuống, thì những tháng ngày náo động cũng sẽ trở về yên tĩnh. Chúng ta lúc đó mới thật sự hiểu được, buông bỏ cũng là một sự lựa chọn, mất đi cũng là một kiểu thu hoạch. Thấu hiểu cõi lòng Đời người không quá 100 năm, chốc mắt đã hóa hư vô, chúng ta vội vã đến nhân gian một chuyến. Khi sinh không mang theo thứ gì, khi mất cũng chẳng thể đem đi, mọi thứ đều tình cờ, bi thương hay vui vẻ đều do lòng mình quyết định. Có một người đột nhiên xuất huyết não, sau khi bước trên con đường sinh tử, vừa xuống bàn mổ là đã biến thành một người khác, không còn vô cớ bực bội, cũng không vì chút chuyện nhỏ mà phiền não, gặp ai cũng cười ha ha, thỉnh thoảng gặp điều gì do dự còn khuyên người khác hãy nghĩ thoáng một chút. Bạn bè hỏi cô ấy sức khỏe dạo này thế nào, cô ấy liền cười nói. Vẫn tốt, chủ yếu nhất là tâm trạng phải tốt, chuyện gì cũng không giận nữa, cảm thấy mỗi ngày đều vô cùng thuận lợi. Bạn bè lại nói, đúng vậy, tâm trạng tốt thì mọi thứ mới đều tốt được, không giận dỗi, đây là điều tốt nhất của người thắng cuộc. Tới đây cô ấy thở dài. Trước đây thật ngốc nghếch, con gái và con rể cãi nhau, tôi đã buồn phiền suốt cả nửa tháng. Ông chồng mua trái bắp mà chỉ mua một trái cho ổng ăn, tôi cũng giận ổng cả nửa ngày. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy hà tất gì phải như vậy, làm cha mẹ, sợ nhất chính là con trai con gái phiền muộn quá nhiều, mình ở đây gấp gáp cũng không được gì, người nhà cũng chẳng thấy cảm kích. Qua ngày mai cũng vậy, có thể hiểu chính mình đã rất khó rồi, đâu ra mà dành đi tính toán, giận dỗi với người khác nữa chứ. Cuộc đời này thứ sẽ trôi qua là tình cảm, cuộc sống, thứ còn đọng lại là trạng thái của mỗi người. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có sự tương đối, tốt cũng vậy, xấu cũng vậy, toàn bộ phải xem bạn nghĩ thế nào, muốn đối xử thế nào. Thấu hiểu sự cô đơn Lâm Ngữ Đường nói khi phân tích hai chữ cô đơn, có trẻ con, có trái dưa, có chú chó nhỏ, có ruồi mũi, đủ làm xáo động một con hẻm nhỏ giữa đêm hè, đầy tính nhân văn tình người. Trẻ con cầm trái dưa dưới cành liễu, còn chó con thì đuổi ruồi mũi trong hẻm. Thế gian phồn hoa nhiều tiếng cười, chỉ duy một mình ta với mái tóc mai đung đưa trong gió. Trẻ em, trái cây, chó mèo, ruồi muối đều rất sinh động nhưng đều không liên quan đến bạn, đây gọi là cô đơn. Chỉ khi một người đang cô đơn thì họ mới có thể tìm lại được chính họ. Thời trẻ ta luôn sợ hãi việc không thể hòa nhập, cho rằng bạn bè nhiều thì có nhiều hướng đi tốt, do đó vì để có thể hòa nhập ta đã ép bản thân thay đổi. Ngựa cứ thế không dừng, đi một chặng lại thêm một chặng bước vào thế giới phồn hoa náo nhiệt. Tháng năm dần trôi, bản thân sau đó mới phát hiện ra thế giới là của chính mình, chẳng liên quan đến người khác. Thay vì tốn thời gian và tinh lực để ăn uống linh đình trên bàn nhậu, kết giao với những người bạn không quan trọng, chi bằng học những thứ liên quan đến chính mình. Cô đơn là một kiểu trầm lặng của trí huệ. Người có thể sống hòa thuận với chính mình là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ và phong phú. Khi bạn thấu hiểu chính mình, cuộc sống mới thấy tự tại. Không quan tâm ánh mắt của người khác, không đố kỵ hạnh phúc của người khác, không thay đổi thất thường, không chuyện bé xé ra to, bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh, thành thật với mọi người. Khi bạn hiểu thấu chính mình, áp lực sẽ nhỏ đi. Tiền tài cũng không phải là thứ quan trọng nhất, mà sức khỏe mới là thứ quý giá nhất. Bình yên mà sống, yêu thương lấy bản thân, chân quý từng giây từng phút trước mắt nhớ lại từng chút những gì đã qua, trong lòng luôn tồn tại sự cảm ơn và những điều tốt đẹp, xóa bỏ đi những bực bội và phiền não. Khi bạn hiểu thấu chính mình, trái tim bạn sẽ rất rộng lượng. Không cân đong đo đếm, không tự tìm phiền não, biết rằng lòng người khó đoán, hiểu được sự giả tạo, chịu đựng được sự thay đổi nhanh chóng, buông được đau khổ vui vẻ, dù có vất vả vẫn có thể mỉm cười khó khăn vẫn có thể hát ca. Khi bạn hiểu thấu chính mình, bạn cũng sẽ nhìn thấu được cuộc đời và hiểu rằng được sống là một việc hạnh phúc biết bao nhiêu. Thế giới này tiền bạc phú quý có nhiều đến mấy, danh phận địa vị dẫu có cao đến mấy, cũng đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Tất cả những hiểm khích đều chẳng là gì cả. Con người sống một đời, làm người, làm việc, thấu hiểu là một sự lĩnh ngộ